Em à, hiện tại đang có một à, cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? À, khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái um, trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. À, nhưng mà cái thời gian à, dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn và trong này cũng có một chút thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là tháng. bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội dạ, đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. À à... coi như là một người thành phố hồ chí minh một người tuốt hà nội đó rồi à, em có mấy mối tình rồi em à, là ly hôn à, sau khi ly hôn thì à, em à, dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ ừ. em có hai con gái lớn rồi. là bao nhiêu rồi em cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi đó thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì à, có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì à, nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ à, chuyển về à, thành phố ừ, làm việc. Trong trường hợp mà à, em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó cho em nắm tay anh à, thực ra anh là một người à, đàn ông rất là tốt nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh tuy nhiên có một cái à, lý do để em không bấm nút đó là khoảng cách của chúng ta quá xa à, lỗi là do em bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống thế nhưng mà cái à, à điều kiện cái lý do khách quan là do dịch covid ạ thì em cái công việc của em thay đổi em phải chuyển ra ngoài thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả anh rất là tốt em chỉ à, lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi còn con còn cái còn công việc mà uh, nó không có một cái gì chắc chắn một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em à, em chúc anh hạnh phúc À, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, ừ. à, xin chào à, anh Sai bên kia, xin chào à, quý vị khán giả. Em à, xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Minh Uyên, năm nay em 35 tuổi. Ừ. Hiện tại em đang làm giảm à, giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một à, chuyên gia tư vấn à, à, làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em à, hiện tại đang có một à, cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? À, khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái um, trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. À, nhưng mà cái thời gian ờ, dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn vào trong này cũng có một chút thì em vừa mới chuyển uh, dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là tháng. bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội dạ, đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào à, em. Chào quý vị khán giả. Em xin uh, giới thiệu. Uh, Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. À, năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Em đang à, là nhân viên lái xe cho công ty ạ. À, lái xe lái xe tải hay xe Dạ à, con là lái rồi. xe con ạ. À. lái xe con. Dạ, hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. À. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tuốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội cũng có thể đi va ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội, dạ. không sao cả à, vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm khuyết điểm của mình em thì à, em chạy xe thì hơi nhanh nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi đó. nhanh thì có an toàn không dạ cũng an toàn ạ nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi dạ. nhưng Và... phải dạ. an toàn thứ bảy à, chủ nhật á, thì em cũng nướng lắm ạ khuyết điểm gì nữa không dạ khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ còn gì nữa hết rồi anh ạ ừ như đó cũng là mệt rồi đó còn điểm điểm là biết à, nấu ăn à, phụ giúp công việc nhà này kia rồi đó vậy là ok rồi đó rồi bây giờ còn mình nè mình nói cái điểm mạnh điểm yếu của bên nhà mình nè em thì à, là một người cũng lành tính thôi biết yêu thương à, à, quý trọng người già yêu trẻ em và em hòa đồng em cũng là một người à, nhanh nhạy bén trong công việc em yêu công việc còn à, điểm yếu của em thì à, chắc là em có một chút à, cái tôi mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút ừ. rồi à, em có mấy mối tình rồi em à, là ly hôn à, ừ. sau khi ly hôn thì à, em à, dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai chồng nhỏ ừ. em có hai con gái lớn rồi. là bao nhiêu rồi em Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi Còn à, bạn trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình Mối tình đầu tiên là thời học sinh Mối tình kế Còn tiếp mối tình thứ hai thì cũng được à, hơn 2 năm Sau đó thì ờ, có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi và có một con trai có nghĩa là em cũng đã có con rồi đã, dạ, đã ly hôn rồi Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một Em đã có một rồi, lần dạ, lỡ chuyến đò à, chứ đâu phải là một lần. Con của em là đang ở với ai? Dạ, con của em bây giờ thì đang ở bên bà ngoại Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ, 14 tuổi ạ Rồi à, hiện nay em ở với ai? Dạ, hiện giờ thì em đang ở quận 9 Có một mình em thôi Em ở nhà riêng hay là? Dạ, nhà riêng Em đi dị à, vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi anh Gần 10 năm, Ồ, lâu rồi ha Lâu rồi rồi 10 năm qua thì ở à, à, đi làm thôi Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen nhưng mà do cái duyên không có nên cũng chưa có tìm được người Có rơi vào đâu đó nữa không? Không có anh ạ ừ, Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha dạ. mình làm mai là mối phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta dạ. nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò lỡ một chuyến đò ha Nhưng... thì bây giờ là chị muốn hỏi em là ừ, một cái nửa còn lại của em lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào dạ em muốn một người phụ nữ ờ, sống chân thật quan tâm đến ờ, gia đình này kia và biết ờ, nấu ăn vậy. Ừ. em có quan trọng về ngoại hình không ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu như phúc hay là thanh trúc là được như phúc thanh trúc coi như phúc như phúc như trúc gì hay là gì đây <laughs> đây xin mời ông em giao lưu với nhà gái chúng tôi chào em gái dạ. nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời xinh rồi nha xinh mà trẻ trung anh nói ở đây ờ, như phúc cũng là em út anh thôi nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ rồi ờ, gia đình là quan trọng nhất vợ con ờ, người đàn ông không nhậu nhẹt không cờ bạc không nói nhiều ngoại hình thì sao em em nghĩ rằng là một người mà à, đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự à, phúc hậu sự sự nói chung là đàng hoàng tử tế là em thích rồi rồi cảm ơn em gái bây giờ em đi với ai à, em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ ừ, rồi xin mời đại diện nhà gái à, em chào anh uh, à, Quyền Linh ạ em chào Trường Vân ạ chào, em chào nhà trai ạ em chào uh, tất cả khán giả ạ em là Tuấn là đồng nghiệp cũng là em trai của chị Uyên ạ chị Uyên thì ờ, là một người khá là nhanh nhẹn chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ cảm ơn kinh họ đi với ai dạ em đi với cô ruột và chị làm chung công ty à, có mời nhà trai nào dạ xin chào à, anh quỳnh linh chào à, cô hồng vân và dạ vâng. chào, chào tất cả khán giả trong trường quay tôi là cô của thọ tôi không khen cháu của tôi nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính nhưng mà khi con nghe nói thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì không có thì à, cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt thì Bây dạ, giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài Tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống nó sẽ trở nên tốt đẹp nhất Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy à, xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân yeah, dạ, cảm, cảm ơn cô, cô rất tuyệt vời những cái lời chia sẻ vời, từ hai bên gia đình đó. bây giờ mình mở rào mở rào đi mở đi rào ha. đi nha đó mở thấy rào. cái cảm xúc đầu tiên nha bắt đầu đi thọ có món quà tặng em dạ em cảm ơn anh nhiều à, anh tặng cho em đôi giày dạ em không? em rất thích ờ, nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ cho anh không nói số đi em cứ thử nói em ngồi xuống đi thử mang thế nào ừ. nó vừa giày là, là duyên số đó giày nha cô tắm á cũng cái mũi nhọn giống kiểu kiểu của em thích nè đã thấy chưa dạ yeah. <laughs> chắc là trời ơi vừa in luôn vừa không có nghĩa là vừa mà không có không xê xịt một miếng nào luôn mang lên luôn đôi mang mới luôn, luôn. đây là mình à. ảnh đẹp đấy đây là một kỷ niệm đẹp đấy dạ anh ơi em à, rất là thích đôi à, giày này nó không những à, khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn hợp với cái tính cách của em á mang luôn đi mang luôn cho đủ Được cặp mà. đi em đó bỏ đôi cũ vô hộp đi đóng lại đôi cũ đem cất vào bên trong đúng rồi mình thay đổi cuộc đời đi Đúng thay rồi, đổi mọi thứ cho lại. nó đẹp em không có bối rối không cần phải bối rối gì cả dạ, chuyện mang giày để anh lo đi. rồi em à, có một chút ừ, quà tặng anh đây là cái cà vạt em đeo ngay bây giờ ngay và liền luôn em à, có một chút ừ, quà tặng anh đây là cái cà vạt biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy anh em... có thích màu này không màu màu màu này đẹp dạ. nếu uh, sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học uh, thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng trời nếu <laughs> dạ. rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi em uh, muốn hỏi là anh uh, có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng uh, đổ vỡ hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em anh thì anh thấy em người rất là dễ thương còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng tại vì mình đến với nhau là mình chân thật mình ừ. chăm sóc cho nhau nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm chăm sóc và nuôi dạy cho lớn lên người tốt cho giúp cho xã hội yeah. Dạ. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em uh, nó thu hẹp lại thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì uh, có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? thì ờ, nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về à, thành phố ừ, làm việc trong trường hợp mà ừ, à, em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Ờ, nghĩa là à, sẽ đi đi lại lại giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được <laughs> như anh mong đợi không? thì mình sẽ cố gắng sắp xếp một ý là... của ấy hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó dạ dạ cái này thì để cho em thêm thời gian em sắp xếp công việc nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài hà nội luôn đó ừ. mình à, có rung động gì với cô gái này chưa em có rung động có rung động ừ. bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy đấy để có thể à, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ từ tận đáy lòng của mình từ tận con tim của mình anh có một bài hát muốn tặng cho em anh à, dạ em <laughs> cảm ơn anh à, bằng lòng đi em anh về quê đưa má lên liền mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh áo cưới hình đôi bồ câu hai đứa mình cùng mái tâm tình nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền trời ơi đó đàn ông nam bộ là người ta vậy đó em ta có làm dạ. sao người ta nói vậy chứ ta không dạ, có giấu dạ. giếm em ơi em ừ. em có năng khiếu một chút về âm nhạc em có thể hát à, à, cải lương có thể hát trèo có thể hát à, quan họ nhạc vàng các thứ anh thích nghe thể loại nhạc nào nhạc vàng anh nghe được nhạc quan họ anh nghe được cải lương anh cũng nghe được <laughs> không sao cả dạ anh muốn em à, à, thì em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi hát hết luôn ba loại thể loại <laughs> Cải lương thì thường là em thích ờ, trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi nhưng mà à, thực ra là mình à, cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. thì <laughs> nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên xin trả lại cho người hay quá chẳng ai đau xót ngầm lưu giữ làm chi những tờ thư cũ vì em sợ rằng em không thể quên anh em sẽ là người vợ thiếu thủy chung sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ đã chia phối mỗi người một ngã hãy xem như ta đã phụ nhau rồi cảm ơn anh nhiều <laughs> hay vậy thôi được rồi bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đây hay không cả hai để tay vào nút bấm hãy làm theo cảm xúc của mình các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó nào nào bây giờ bắt đầu nha sau 3 tiếng đếm ha một 2 3 Hết thời gian Em gái không bóc Em có thể nói một chút lý do à, Cho em làm thay anh à, thực ra anh là một người à, đàn ông rất là tốt nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh tuy nhiên có một cái à, lý do để em không bấm nút đó là khoảng cách của chúng ta quá xa à, lỗi là do em bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống thế nhưng mà cái à, à, điều kiện cái lý do khách quan là do dịch covid ạ thì em cái công việc của em thay đổi em phải chuyển ra ngoài thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả anh rất là tốt em em chỉ à, lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi còn con còn cái còn công việc mà uh, nó không có một cái gì chắc chắn một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em à, em chúc anh hạnh phúc Vậy thì anh cũng cảm ơn em thì em cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em em cảm ơn anh nhiều chị thấy <laughs> rất mong thấy dạ, là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau tốt ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó ừ. chia sẻ với nhau là chị thấy rất đúng, là tốt luôn đúng ra nếu anh là như thọ anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa anh sẽ ra hà nội anh nói thẳng luôn tại vì em cũng không có dứt khoát lắm làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay